you lòng người có trách dí dầu người gieo tiếng hoàng dí dầu miệng lưỡi ngang trái ơ dí dầu dòng đời khốn khó dí dầu ngàn

son sắc người từ.